đây là con gái lớn nha coi như là năm nay năm cuối ờ, năm 12 học kỳ 1 à, ờ, dịch bệnh nên à, chỉ vâng. mới vô trường có một tháng mấy à còn nhiêu là học online rồi tới học thi mà thi học kỳ 1 thi học kỳ 1 mà tự nhiên xiên cơ bằng là không thể tả luôn kêu ba kia kêu 5 giờ sáng dậy học bài đủ thứ ha trời ơi ép ba đặt chơi ờ, báo thức 5 giờ sáng học bài này nọ xiên rồi à, em tâm mì á à, mới nói á chị hai siêng học chắc là chị hai sợ ba cho đi bán giấy số tại vì ba nói á, nếu mà đứa nào mà học dở thì góp vậy là ba cho đi bán vé số rồi không biết chắc suy nghĩ sao đó sợ một là sợ đi bán số hay gì đó ờ, nên, nên đó, hả xiên đột sức luôn còn hồi xưa hả học hả nói chung là khó tả lắm chứ không phải xiên giống vậy đâu nha à, học online hạng tư nó mới ghê chứ trời ơi video này đưa lại để dành cho con cháu nó xem nha đây là đây là chị hai Chessy nha chị hai Chessy sau này có thể là cô hai Chessy rồi có thể là thành bà hai Chessy rồi bà bà cố hai bà cố <laughs> bà cố hai Chessy à, lưu lại <laughs> lưu lại sau này cho con cháu nó coi chơi coi Hôm nay là 12 12 tây tháng 1 năm 2022 Mùng 10 tháng 12 2021 âm lịch Có nghĩa là gần Tết à, Quay cái mặt chị Hai xì gần gần coi Cho bà ca coi coi Đánh cái bụng hả? Học bây giờ là 9 giờ mấy à, Nói chung là thức từ 5 giờ sáng à, Học tới 9 giờ mấy tối á <laughs> Nhưng mà kêu kêu ba kêu 5 giờ sáng giật giò kêu dậy xong rồi bò dậy qua phòng bên kia nằm ngủ tới 9 giờ mới dậy <laughs> trời ơi nhục quá chị hai chết si à. nhưng mà nói chung là tinh thần có có có tinh thần học ngồi bấm bấm gì đó không biết nữa <laughs> đúng rồi rồi xuống bếp học luôn nha tại vì sợ trên phòng không yên tĩnh xuống xuống bếp ngồi bàn ăn học đó vậy đó bữa chị hai ờ, ôm đồ lên phòng lầu 2 học nhưng mà có con dán xuất hiện nên chị hai với chị ba bỏ chạy mà trong phòng ờ, chị hai chị ba thì có em tâm mì ngồi học online chung ba chị em học chung nên uh, bây giờ ôm máy rồi xuống nhà bếp học luôn bây giờ mấy giờ ngủ nó ba nghe coi trời ơi học gì tới 11 giờ mới ngủ bộ định định không cho ba ngủ không cho ba mẹ ngủ rồi vậy nha cố gắng nha thành công nha thi 10 điểm nha ngày mai thi môn gì sử thì à, học bài đúng không còn ờ, con là học giỏi tốt đúng không <laughs> gì vậy trời ơi gán lên nha gán tốt cỡ uh, điểm cũng được 5 không? điểm 9 điểm là được rồi rồi vậy nha chúc ba see game